À, xin chào anh em ba miền Bắc Trung Nam nha Hôm nay thì Lộc Phát Tài mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái bộ môn tài xỉu đây bộ môn tài xỉu thì bình thường á, thì anh em ngày xưa thì chơi nhiều bộ môn lắm rồi đúng không thì cái hôm nay là cái hàng độc quyền đây nè anh em đó chỉ có bên mình có thôi anh em bên mình có thôi đó hàng độc quyền rồi cách chơi như thế nào và nó sử dụng như thế nào thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em luôn đó đây đây là bộ môn tài xỉu máy soi máy soi nắp tài xỉu nha anh em máy soi nắp tài xỉu nha đây đó nó chỉ là chiếc điện thoại bình thường thôi anh em thấy không đó để cho anh em coi đó rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái nắp một cái chén mình sẽ test cho anh em đó nắp chén cho anh em xem đó nắp chén có đầy đủ cho anh em xem rồi đây là chén anh em mình sẽ test cho anh em xem luôn nha đó mình sẽ bắt đầu là mình sẽ test cho anh em nè đó anh em thấy không trước sau như một đó. rồi giờ tới hộp nè mình sẽ bóc ba hộp bất kỳ nha anh em ba hộp bất kỳ đó mình bỏ vô mình bỏ vô đây đó, hột nào á 500 là dính lên liền anh em thấy không ok nắp chén hột rồi giờ bây giờ bắt đầu một cái nắp này nè em đó. đó những anh em nào xem cái này thì giật mình mất hồn đó. hầu như làm vậy thôi rồi ok đó. mình sẽ lấy ba hồ này mình test cho anh em xem rồi đây là cái máy ok mình xài rất bình thường đây mình mở trực tiếp cho anh em xem đó, anh em thấy không có cô gái đẹp luôn ok rồi. mình mở cho anh em xem rồi. Đó. mình vào chế độ camera chỉ vào chế độ camera thôi nha anh em Đó. bình thường ok giờ mình sẽ lắc cái đầu tiên này rồi đó bây giờ mình để cho anh em thêm nè đó mình đã thấy được con ngủ nè anh em thấy không ngủ con lục rồi. anh em thấy không anh em thấy không nó căng không ngủ con lục nè đó giờ nè ngủ lục đây rồi tiếp tục nha anh em đó, bao nét rồi mình đã thấy con ngủ hai ngủ và một nhị nha anh em hai ngủ một nhị anh em thấy không hai ngủ một nhị nó căng tiếp tục hai ngủ một nhị đó cho anh em xem thấy không rồi mình sẽ test cho em 5 cây 5 cây rồi đó đây là mình đã thấy được hàng nhất nha anh em hàng nhất thường thường á nhất và tứ nó sẽ trắng nhưng mà đây là mình thấy được ba ba nhất luôn chứ không phải là hai nhất nữa ba nhất rồi dở này anh em này nó gọi là ăn tiền này này chính xác là ăn tiền nha anh em tiếp tục rồi anh em có thấy được con gì không mình thấy được một nhất một ngủ và một nhị một nhất một ngủ một nhị nha anh em một nhất một ngủ một nhị rồi dở nè một nhất ngủ và nhị ok rồi đó thì mình sẽ nói tới đây thôi thì tại vì cái thời lượng của mình đó, thì nó cũng có giới hạn thôi đó, anh em nào cần thì cứ liên hệ trực tiếp với mình theo hai số điện thoại ở trên 0981 521 779 0966 521 7779 đó riêng với đối với cái máy này á, là anh em chơi được từ xa nha anh em chơi được từ xa đó chơi được từ xa Bắc Nam chơi vẫn được nha em anh em nào ngoài Bắc thì mình chơi trong Nam được luôn đó. máy nó chỉ nó sẽ kết nối vào là một tai nghe đây tai nghe đây để cho anh em xem tai nghe đó tai nghe cực kỳ nhỏ nha anh em đây mình sẽ dỡ cho anh em xem cực kỳ nhỏ đó đây là trường hợp đánh từ xa này anh em đó tai nghe đó anh em nào á có cần những cái đồ mà nó cần thiết á cứ liên hệ trực tiếp mình đừng có ngại ngùng gì hết mình sẽ hướng dẫn anh em nhiệt tình còn những anh em nào mà ở gần đây á cứ ở gần trong thành phố á, thì cứ trực tiếp chạy lên nhà mình là mình sẽ giới thiệu cho anh em thêm và ngoài ra nhà mình còn có bán thêm bài bài nè bầu cua nè tài xỉu nè sóc đĩa nè đó đó là những cái bộ môn chính còn những cái trường hợp mà đặc biệt hơn á nhưng mà bài á, và anh em mà chơi bài máy á bài máy và bài xì dách rồi á mình có thể giúp anh em nhiệt tình đó. thì những cái bộ môn đó thì nó độc quyền hơn nó cao hơn thì bữa sau mình sẽ làm một cái video khác cái đó chỉ dành cho những anh em nào mà cần thiết thật sự là cần thiết nha thì hôm nay á mình nói tới đây thôi anh em nào xem video xong á thì nhớ like subscribe ủng hộ kênh cho mình đó cứ like subscribe ủng hộ kênh cho mình nha anh em đó cứ nhớ mình đó thấy anh em đó cứ điện trực tiếp cho mình ok rồi xin chào toàn thể tất cả anh em nha